Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tiệm bánh mộc. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái món bánh rất một cái món rất là quen thuộc. À, đó là chính là cái món bữa đường. Món bánh này thì thường sử dụng cho bánh trung thu ờ, vào các cái dịp tháng 8 hoặc là các bạn có thể sử dụng cái món bữa đường này cho bánh pía. Thì à, đầu tiên thì à, mình sẽ mua mỡ các bạn lưu ý ở đây thì mình sẽ mua mỡ khổ nhé thì khi mà mỡ khổ thì à, cái à, cái cái mỡ nó sẽ dày à, mình sẽ luộc qua cái nước lần một luộc à, ở đây là mình tức là mình gọi là mình uh, luộc sơ qua thôi để cho nó ra hết cái nước bẩn khi mà nó tại vì là lợn bây giờ thì người ta sẽ nuôi ờ, cám công nghiệp rất là nhiều thì cái thịt lợn nó không được thơm thì mình luộc qua như thế này để cho cái thịt lợn nó sạch hơn và cái mỡ đường của mình thứ nhất là bảo quản được lâu hơn và khi mà mình để thì nó không bị cái mùi hôi của mỡ thì mình sẽ đun đun cho đến khi nào mà vừa mới sôi lên xong thì bắt đầu là mình sẽ cho mỡ ra thì các bạn lưu ý mỡ như lúc nãy mình nói đây là mình chọn mua mỡ phần mỡ khổ tại vì sao vì cái mỡ nó dày và mình thứ nhất là mình cắt tạo hình nó đẹp thứ hai là cái mỡ nó có một cái độ cứng nhất định nó không giống như là mỡ bụng hoặc là mỡ vai nó sẽ lèo nhèo đó thì bây giờ mình sẽ đun đun đến khi nào mà nước nó sôi lên đó như các bạn thấy cái miếng mỡ ở đây này miếng mỡ ở đây nó dày thì lát nữa khi mà mình cắt tạo hình mình sẽ cắt tạo hình uh, um, hạt liệu, các hạt liệu nhỏ thôi thì cái miếng bánh nó sẽ đến lúc mà mình làm cái nhân bánh nó sẽ dễ à, sau khi mà được nước lần một rồi thì mình sẽ rửa qua mỡ và mình cho nước mới và mình đun đun nước lần hai đó, các bạn thấy mỡ của mình nó chỉ vừa mới cứng cái phần bên ngoài thôi thì mình sẽ đun đun đến khi mà mỡ sôi lên một cái tức là mỡ vừa chín tới thì mình sẽ gắp ra và bỏ vào trong một cái thau nước lạnh để cho mỡ nó không bị nhũn các bạn ạ tức là vừa mới sôi lên xong cái là mình phải cho ra luôn chứ mình không đun cho dừ mỡ như thế thì mỡ nó mới có độ giòn à, sau đó thì mình bỏ ra bỏ ra giá cho nó ráo nước và mình cắt ở đây các bạn à, để ý mình sẽ cắt ở đây là cắt hạt lựu À, à, tại vì là mình cho vào nhâm bánh ấy. và cái thứ hai là để mình ướp cho cái đường nó thấm vào mỡ thì cái hạt liệu mình cắt nó sẽ nhỏ thôi mình không cắt hạt liệu to mà mình chỉ cắt nhỏ vừa phải đó mình cứ thế mình cứ thế mình cắt hạt liệu như thế cho đến khi mà mà mà hết ạ các bạn thấy mỡ của mình dày thì mình phải cắt làm hai đó mình phải chia làm hai cái hạt liệu nó chỉ tầm bằng cái đầu ngón tay út thì mình sẽ cho đường với một cái lượng vừa phải thôi mình bóp ờ, đường với lại mỡ cho đến khi mà đường nó tan hết đấy ạ nó quyện vào với nhau uh, lượng đường thì mình sẽ cho ít thôi mình không cho cho cho cho nhiều mà mình cho vừa phải để cái mỡ của mình nó thanh và cái phần nhân của mình khi mà kết hợp với các loại mứt nó sẽ không bị quá ngọt sau khi mà mình bóp ấy đó mình bóp đến khi mà đường hòa quyện vào cái mỡ rồi thì mình sẽ đem ra xảo và mình phơi mình phơi nắng khoảng um, 2 ngày khi mà cái mỡ đường nó bắt đầu có cái dấu hiệu trong lại là được à, các bạn lưu ý là khi mà mỡ của mình được ấy là khi mà mình phơi xong thì cái mỡ nó trong và cái màu của nó vẫn là màu trắng còn khi mà mỡ mà nó đã bị chuyển sang cái màu ngà thì là nó không đúng đó thì à, bây giờ mình đem mình đi phơi à, mình đem mỡ đi phơi à, và khoảng 2 ngày sau thì là mỡ sẽ được à, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn